và sau đó mình đặt tay qua một hai ba bốn rồi mình sẽ vẽ năm và sáu hấp bảy và không mình sẽ đánh là 5 và 6 7 và 8 rồi sau đó mình sẽ lặp lại động tác một lần nữa 1 2 3 4 5 và 6 7 và 8 rồi lúc này mình sẽ đi khác một chút xíu là mình sẽ bật ngược lên như thế này đi sóng người xuống và hai lần sóng ha rồi cái phần sóng này á, thì mình đã làm video riêng rồi những bạn nào mà chưa biết ờ, làm cái phần sóng này thì mình để video ở đây nha rồi sẽ đếm lại sóng và